coi coi mình mình cán xào chấm cái này nè ồ oh, trời ơi hồi xưa giờ toàn là gỡ mực ăn không mà giờ nay cặp chấm ăn luôn á trời ơi quá giỏi luôn very good very good very good con thấy à, có có phim mà cậu ấy đặc biệt không thấy mày quay qua đây nè ba đang quay phim mà Học bà chưa xong chưa ăn nữa Tâm mày. Ba cha Chị ba kêu ừ, Hai ba đây mà chị hai không chịu ba kìa Hai Chị hai á Chị hai là chị ba Chị hai Nó lộn rồi Chị hai ngồi đây nè Ý là chị ba kêu chị hai qua bên kia mà chị hai không chịu qua À vậy hả để làm gì kêu chị hai qua bảnh làm gì chỉ bà chị ba chỉ bà chị ba đi con qua bển chỉ bà chị ba đi con chỉ gì vậy đó em tâm mày nấu mày nói thà bá láp chỉ gì có gì tầm sàm bá láp có là có có chỉ bộ ra mệt à. ờ, đây ba chọc lấy kìa mà không dạ mới làm chuyện bỏ đi <laughs> bà duyên bà duyên bà duyên bay lầm ờ, lăn lộn đây ê ê mau xuống à mày xem mày xem mày xem mày xem đào cao một đào nước đào nước đào nước đào nước cái ly nước nè đổ một cái nó cầm cái gọt thời gian hết thời gian ờ ờ đẻ ra ờ, có ờ, hai cái tư à liếc qua liếc lại rồi giờ nuôi lớn rồi quýnh ba vậy đó ờ đó ờ <laughs> ờ ờ hai cái tư à bồng rồi liếc qua liếc lại bây giờ còn trắng nữa trời ơi thôi thôi bỏ chảnh quá nói gì đọc chuyện để người ta đọc chuyện ờ để chị đây đọc chuyện đi nè Ê nhá, đấy chị đọc chuyện nhá